tu chi tao mua tu e có bùa cá lú thiệt có bùa cá nhà đừng có mong mua trong ly cua ka bua ka lu thia ka bua ka nia tung mau jong li ku no thia